Xin chào anh em đến với kênh lồng bẫy chim các bạn Hôm nay em à, lên chiếc lồng à, form đẹp cho anh em xem Đây là form 8 à, cầu cá gỗ chắc Để anh em vào xem thì em xin một like Và anh em nào chưa đăng ký nhớ đến đăng ký ủng hộ kênh của em Sau đây em xin quay chi tiết cho anh em xem quay từ móc xuống cho anh em xem lồng được làm ờ, cân đối sắc nét từ ờ, đến ờ, đường buộc dây nam dây này đều như nhau luôn này khoảng canh sầm này và canh sầm được uốn tròn đẹp những chỗ dây đồng thì còn quấn đúng chỗ của nó nó vừa chắc chắn và vừa tạo độ thẩm mỹ nên sẽ quay ngang cho anh em xem lồng lồng thì nó là lồng máy vát thông thì được hạ thấp xuống nhà máy phải đưa lên cao để cho nó tạo đủ thoáng cho mồi cầu tử là cây kinh châu về cần phần khóa cửa thì cũng được thiết kế rất là tiện lợi khi khóa anh em bóp nhẹ đây được nan thì đây ngón tay này. thường thường mình đặt ngón tay út này canh nan cửa đẹp sắc nét luôn cứ tối